mời bạn đi du lịch Vũng Tàu không? Nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình à, sẽ làm à, tài xế bạn trẻ để mình đi Vũng Tàu. Em à. tưởng tượng một buổi gặp đầu tiên thế nào tả cho bạn gái nghe giống như em nói anh tưởng tượng trong mơ mình gặp người yêu thế nào đó. Nói chung là ngày ngày ngày đầu tiên đi chơi thì anh sẽ dẫn em à, đi uống cà phê, đi ngắm đi đi ngắm biển rồi ờ, đi tắm biển. Mùa này đi Hải Đăng cũng đẹp lắm em. <laughs> anh ơi, nếu như đi Vũng Tàu mà em không biết bơi thì sao anh? Anh cũng đâu biết bơi đâu. Anh cũng đâu biết bơi đâu. <laughs> Mời nhà trai trai xin mời nhà gái mời bạn nam dạ xin chào anh à, Quyền, Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Võ Công Lý, hiện đang à, công tác và làm việc tại công ty uh, thép Vinakiway, tinh thần thép. Quê quê em dạ. ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa là là Lý làm ở thép VinaQA luôn hả? Dạ đúng rồi chị Hồng Vân Wow em, trời em ơi vậy là tinh thần thép Bữa nay là <laughs> em khó tránh khỏi rồi nghe <laughs> Rồi còn em giới thiệu luôn nè Dạ Em chào chị Hồng Vân Chào ờ, anh Quyền Linh Chào bạn nam bên kia Và chào tất cả mọi người Em ờ, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hạnh Em đến từ Đồng Nai Năm nay em 25 tuổi à, Công việc của em là em là nhân viên kinh doanh Bên bảo hiểm phi nhân thọ Ờ, anh ơi em bán ờ, bảo hiểm xe máy xe ô tô tài sản dự kiến thì em sẽ bán thêm bảo hiểm tình yêu nha anh <laughs> bảo hiểm tình yêu nha ảnh hưởng nghề nghiệp ha thầy em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho mình cho đàn gái nghe đi em dạ ưu điểm của em là nhiệt tình hòa đồng cởi mở ừ. không hút thuốc có nhậu nhưng mà nhậu tầm ba bốn lon là dạ. quá cần câu rồi khuyết điểm khuyết điểm của em là rụt rè nhút nhát trước đám đông hơi nhắc gái xíu nhắc gái xíu còn em thì sao dạ um, em thì ưu điểm của em là uh, em ờ, vui vẻ hòa đồng khi nào cũng cười hết anh ơi <laughs> còn uh, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính và hay suy diễn dạ yeah. ừ. hay suy diễn hả dạ chà cái suy diễn hơi bị mệt mỏi đó nha dạ, vâng. suy diễn theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực dạ tiêu cực nhiều hơn tiêu cực nhiều hơn hả dạ. wow rồi nếu như vậy thì là em nói luôn về tình yêu của em đi mấy dạ. mối tình rồi em trải qua hai mối tình ừ. mối tình ờ, đầu tiên của em là ờ, quen nhau được 6 năm từ năm cấp 3 tới khi đại học học xong đại học và đi làm một năm thì không hợp thì chia tay và ừ. mối tình thứ hai thì quen nhau gần một năm thì <laughs> không hợp thì không hợp hay là tại mình suy diễn nhiều quá rồi mình ghen tuông dạ rồi không, mối tình thứ hai là không hợp hợp rồi mà bạn trai em hãy nói một chút xíu về tình trường cho bà nàng gái nghe à tình trường của em thì ờ, chính thức là không không có ai hết của em đó gì chưa có để ý một cô gái nào trơn hả em có em có để ý mà mới tình đơn phương hồi năm à, lớp 12 mà chắc giờ bạn nữ chắc cũng đi lấy chồng mà không có nói hay sao không nói lúc đó nhát gái quá giờ còn nhát không không giờ lên đây là tấn công luôn tấn công đúng không à. À. có nắm tay con gái lần nào chưa chưa anh chưa có hung chưa chưa hung luôn có coi phim cảnh hung không hả? Wow, có coi phim cảnh hung luôn. Lúc mà coi phim cảnh hung thì có cảm giác sao? Lúc mà coi phim cảnh hung à, em à, em bấm qua đoạn khác. <laughs> Lạ ta. Giới tính cũng hơi lững lơ chút à. <laughs> Không nhưng mà em thẳng hoàn toàn. Chắc không? Chắc. Rồi đàn gái thế nào? Thì à, bây giờ đàn gái nghe như vậy thì cũng bị sút mồ hôi nè, bên đây mồ hôi quá trời luôn nè. Chút xíu mình sẽ test thử cái cảm giác của mình khi mà mình nhìn thấy người ấy là mình cảm nhận được liền là người ấy là ai yeah. Dạ. <laughs> rồi à, còn bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em thì là em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào dạ yeah. Ờ, à, hình mẫu lý tưởng bạn trai của em á thì uh, bạn uh, ờ, đừng hút thuốc bạn ừ. có thể nhậu được nhưng mà bạn biết kiềm chế biết điểm dừng ừ. à, thứ hai nữa là bạn phải có tinh thần cầu tiến ừ. à, tính tự lập à, biết nấu ăn ví dụ như là khi mà bạn kết hôn rồi thì bạn lấy ừ, vợ bạn đi công việc hoặc như nào đấy thì bạn có thể tự lo được ừ. dạ dạ em à, chào anh chào em gái dễ thương trắng tươi à à em nhưng nếu như bây giờ giờ hai đứa tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu em cho đàn trai bước tới dạ em uh, khi nào cũng có tinh thần sẵn sàng hết rồi ồ sẵn sàng hết dạ. rồi <laughs> nhưng mà năm nay bên nhà trai nó nhiêu tuổi quên rồi Em 25 tuổi anh Quyền Linh Trời ơi nhưng Rất mà có duyên tuổi nha. 25 nhưng mà ừ, chững chạc quá à, ừ. thiệt luôn á Nhìn không có nghĩ là cái ờ, số tuổi là 25 mà phải là chững chạc hơn Dạ Em ờ, nói gì cho chị Vân ờ, biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào đi Dạ mẫu hình lý tưởng của em là bạn gái dễ thương, ngoan, hiền, biết quan tâm chia sẻ công việc Em Nhìn... không thích điều gì ở phụ nữ hay hay hay cảm ràm vậy đó nhưng mà bây giờ đã đến lúc là mình muốn tìm một cái nửa của mình rồi đúng dạ, không dạ đúng rồi tới lúc ừ hôm nay em đi với ai vậy em đi với mẹ và các anh đồng nghiệp ở nhà máy em chào mẹ dạ dạ xin chào ờ, chương trình bạn muốn hẹn hò dạ chào ờ, mc quyền linh và mc ờ, hồng vân dạ tôi là mẹ của công lý ưu điểm của công lý là cũng biết lo lắng cho gia đình khuyết điểm của công lý có cái là nhiều cái cái hay hơi ngủ hơi hay, hay muộn ngủ nướng và mẹ thấy cô gái bên đây cũng rất dễ thương Dạ cũng uh, hợp với con Thấy có gương mặt khu thê á Nếu mà hai con <laughs> Hai con có duyên với nhau á Thì uh, cho nhau cơ hội và hướng đến tương lai Bây giờ hỏi uh, sếp chút xíu đi Dạ thì mình là tên là Lương Quốc Phi, là cấp quản lý trực tiếp của Võ Công Lý đây. Thì trước tiên có lời chào đến hai MC rất là thân thiện là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à, cũng như anh. gửi lời chào tới tất cả hai bên gia đình và tất cả khán giả có trong mặt trong trường quay hôm nay trước tiên cũng à, xin cảm ơn đến tất cả ekip của chương trình cũng như cảm ơn đến cái à, công ty vinakiway đã đồng hành cùng với chương trình bạn muốn hẹn hò yeah. Dạ. thì cũng xin chia sẻ một xí xíu là công ty thép vinakiway thì là công ty chất lượng hàng đầu ở việt nam về cái lĩnh vực thép xây dựng và cũng một cái minh chứng là mới tuần trước đây thì đạt được cái sản lượng là 10 triệu tấn sản phẩm rồi thì cũng quay lại chương trình thì cũng có nhận xét về em lý này thì thật ra là em lý thì cái tính thì hơi nhút nhát còn về bạn gái bên đây thì thấy bạn gái cũng rất là xinh xắn thì thật ra thì sau khi mở bức màn ra thì hai bạn cảm nhận về nhau thì sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm à, xin cảm ơn chương trình dạ cảm ơn anh <laughs> em đi với ai dạ hôm nay em đi với sếp và các anh chị đồng nghiệp của em ạ à, xin chào uh, mc uh Quỳnh Linh và Hồng Vân chào tất cả khán giả trên khán phòng chào hai em tôi là uh, Vũ Anh Hoàng sếp trực tiếp của em Hạnh dạ. em Hạnh là một người uh, thẳng tính vui vẻ hòa đồng và giúp đỡ mọi người trong công việc thì cũng ờ, làm rất là tốt nhưng mà còn cái khuyết điểm thì như nãy em Hạnh cũng đã nói rồi đôi khi là hơi nóng tính còn tôi thấy hai em ở đây thì chắc là cái chuyện này thì thôi của em em sẽ quyết định được thôi khi em gặp rồi, rồi. mở rào ha mở rào rồi đi. mở rào hết sức bình tĩnh nha ừ. nhớ nha em tinh thần thép nha rồi tặng quà nhau đi cưng dạ mình có quà tặng bạn dạ vâng em cũng có quà tặng anh em có ờ, cái món quà là hai cái ờ, món quà này em có ý nghĩa của mỗi cái khác nhau dạ cái ờ, đầu tiên là cái quyển nhật ký thì trên cái quyển nhật ký này em tâm đắc nhất là cái câu là đừng cố gắng là một người đàn ông thành công mà hãy cố gắng là một người đàn ông có giá trị thì uh, em muốn gửi đến anh Ờ, giống như là những cái điều trong đây trong cái sổ này em đã ghi sẵn ra những cái điều mà em muốn gửi đến anh dạ để em gửi anh còn cái album thứ hai mà em muốn tặng anh thì mang ước ý nghĩa là um, khi mà bạn yêu một ai đấy thì ờ, đồng nghĩa với việc là bạn muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc nhưng khi uh, cái hạnh phúc đấy lại đôi khi lại không có bạn thì nếu như mà hôm nay anh với em có duyên rồi mà không có nợ thì anh hãy lấp đầy những cái hạnh phúc riêng của anh vào đây mặc dù nó không có em còn nếu như mà mình có duyên mà có nợ thì mình hãy lấp đầy vào đây dạ cảm ơn dạ, trời ơi rồi nè bạn nói lý do sao bạn tặng con gối bông uh, con heo dạ con con heo là biểu hiện cho tuổi của em em sinh năm 1995 con heo à. mỗi mỗi mỗi tối bạn nhìn bạn nhớ đến em ừ đó phải nói cho rõ dạ, ừ dạ. em phải ôm cái con heo này để nhớ đến anh rồi dạ. thôi hai đứa dạ. ngồi ghế tâm sự đi nào trời ơi thương để tập đây đi em à, em cảm nhận về anh như thế nào ừ, lần đầu tiên thì em thấy anh thì anh bảo anh hơi rụt rè nhưng mà cũng có chút rụt rè trong đấy đấy à. dạ um, anh thấy em sao anh thấy em dạ. dễ thương à, à, hơi nhìn da trắng tóc ngắn nói chung là ok ừ, dạ. có giống trong tưởng tượng của anh không <laughs> giống giống đó cũng giống cũng giống giống giống như à, trong cái cái cái cái cái bill mà anh ờ, đang ghi trong chương trình đó à giống cái suy nghĩ ồ vậy đó hả như vậy là cỡ giống được bao nhiêu phần trăm dạ cũng 70% phần trăm như vậy 70% phần trăm hả dạ ừ. hồi nãy em nghe không rõ là anh làm ở đâu ạ à? hiện tại là anh đang ở dưới bà rịa vũng tàu anh ở vũng tàu à, em thì em ở biên hòa thì nếu như mà quen nhau thì ờ, bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ à? hai hai lần trên một tuần dạ dạ rồi dạ. thời gian làm việc của em thì cũng thoải mái Um, em hỏi anh chút xíu là uh, anh có tự lập và biết nấu ăn không ạ? Nấu nấu ăn nấu ăn thì anh uh, nấu nhiều lắm giống như là mì tôm nè <laughs> chiên trứng nè dạ à. thôi nấu gì nữa ăn chi nữa <laughs> được rồi bây giờ nè bây giờ em tiến tới ha em nắm tay bạn gái em hát cái bài gì đó à, gọi là à, đông đầy cảm xúc gì đó rồi rồi ha, tiến tới mạnh mẽ lên nào dạ. dân chơi mà <laughs> dân chơi dạ. em đây. cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi <laughs> chưa nắm đi nguyên luôn nắm đi nắm hoài luôn <laughs> đứng đứng nắm tay luôn nắm chặt chưa chưa buông nắm đi giờ nói nè em cảm nhận nãy giờ như thế nào em à chứ ai nữa <laughs> dạ, à, em là cảm thấy bàn tay mềm mại ấm áp ừ dạ em có thích không hết cũng thích anh thích hả dạ em mua được muốn mời bạn đi du lịch vũng tàu không nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình à, sẽ làm à, tài xế bạn trẻ đi đi vũng tàu em dạ. tưởng tượng một buổi gặp đầu tiên thế nào tả cho bạn gái nghe giống như nãy em nói anh tưởng tượng trong mơ mình gặp người yêu thế nào đó nói chung là ngày ngày ngày đầu tiên đi chơi thì anh sẽ dẫn em à, đi uống cà phê đi ngắm đi à, đi ngắm biển rồi đi tắm biển mùa này đi hải đăng cũng đẹp lắm em dạ. <laughs> anh ơi nếu như đi vũng tàu mà em không biết bơi thì sao anh anh cũng đâu biết bơi đâu anh cũng đâu biết bơi đâu <laughs> vậy thôi vậy thôi mình đi chỗ khác đi anh bây giờ là gì nè em nói với à, bạn gái đi nếu mà sau này mình cưới nhau về thì tiền bạc ai giữ rồi à, mình thích con trai hay con gái nói trao đổi luôn đi nếu mà cưới nhau về thì thì à, anh sẽ nhường số phần tiền đi làm lại cho cho em bao nhiêu phần trăm anh à, chắc à, 90 phần trăm rồi em nghĩ khoảng 70 phần trăm là được à. phần còn lại anh nên giữ để trang trải ví dụ như là những cái cần lúc dạ. không cần dạ. em thích trai hay gái em dĩ nhiên là thích gái rồi anh <laughs> hỏi bên kia kìa <laughs> dạ dạ em à, anh là thích em rồi đó thích em rồi đó <laughs> anh hỏi em, Đúng em rồi. hỏi là, sinh con đó nhưng mà em sau thích... này là lúc mà ừ. sinh sanh con à. thì là em thích có con trai con gái em tâm sự với bạn đúng rồi à, nếu em thích con trai hay con gái anh thì con nào cũng được hết á dạ con nào cũng được ừ, miễn là con của của nhau là được dạ <laughs> với lại là ừ, em thích gái đầu lòng hơn ok cũng được được rồi trở về vị trí bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm tay thích thì bấm ngay không cần phải chờ đợi nếu mà chúng ta cảm giác đây là của nhau bấm luôn không bấm cần luôn. phải đếm không cần đếm luôn đúng rồi còn nếu như chúng ta yeah, tôi khỏi cũng nói nữa <laughs> ôm chặt liền ôm chặt coi cảm giác thế nào lần đầu tiên đó ôm hai tay nó phải khoác vai ôm hai tay vậy nè bây giờ nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện nè dạ đó ôm lại nè, ôm lại liền Ôm chặt vô, bắt đầu ôm Bắt đầu hít, hít, hít mạnh lên <laughs> Thôi tội nghiệp nó em chưa yêu lần nào nụ hôn đầu tiên thấy sao em trai dạ rất là ngọt ngào hãy yêu nhau cả cuộc đời nhé dạ, hãy hỗ trợ cho bạn trai em nha dạ rồi bây giờ thế này tiến sĩ tên em xíu bây giờ xin phép gia đình đi ha cho em à, xin à, phép được à, chào gia đình bên bạn nữ và sếp ạ à. em xin hứa là sẽ bảo vệ lo lắng cho bạn nữ suốt đời ạ dạ. em em dạ. nói gì với mẹ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 gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng lạnh thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5 giúp trung hòa lượng axit dư thừa rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng lạnh thành đảm bảo chất lượng đồng nhất giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn muốn hẹn hò. Tinh thần thép, tình yêu thép nha. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc uh, hai bạn hạnh phúc nha dạ, dạ. cưng quá à. <laughs> Dạ, và bây giờ thì chúng ta tiếp tục gặp cặp đôi thứ hai mời nhà trai rồi mời anh trai ngồi xin mời nhà gái hôm nay thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi cách có cái bờ rào thôi chúng ta trò chuyện lớn lên hai bên cùng nghe nha dạ mời bạn trai à, em xin tự giới thiệu Dạ em là Nguyễn Tiến Tùng Em hiện giờ em năm 28 tuổi Quê em tại Quảng Ngãi Thì hiện giờ em đi vào Sài Gòn được 5 năm Em đang làm tại công ty xây dựng Mời nhà gái Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ, xin chào khán giả đang xem chương trình. Chào xin chào nhà trai bên kia ạ. <laughs> Em tên là Thơ, em năm nay 27 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm việc ở đâu? À em làm việc ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận 1 mà ngành gì vậy cưng? Dạ em làm bên xuất nhập khẩu ạ, à, xuất... xuất khẩu cà phê ạ. À xuất khẩu cà phê. Dạ. Còn quê mình thì ở đâu? Dạ quê em ở Hà Tĩnh về hà tĩnh bây giờ là em ở và làm việc ở trong sài gòn luôn dạ dạ đúng rồi Thôi, tùng có ưu khuyết điểm gì ưu điểm của em á là cái chỉ số aq của em nó cao chỉ số cảm xúc của em á nó cao thì à, em hay giúp người rồi em có cái ưu điểm đó là em làm được cũng rất là nhiều việc nhiều thứ khác nhau điện nước hay là những việc liên quan tới công việc của em về xây dựng hay là em làm được tất cả rồi vậy là tốt rồi mời nhà gái Dạ, khuya, ưu điểm của em là người khá nhanh nhẹn và hòa đồng ạ. Còn khuyết điểm của em thì có lẽ là lúc mà bực mình lên thì không kiềm chế được có hơi chữ thề nhưng mà <laughs> nói nhỏ thôi ạ. Vậy hả? Không ai nghe. Ờ. Và ờ. cái khuyết điểm nữa là tiêu xài khá là hoang phí. Vậy đó hả? Dạ. À, như vậy là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Ờ, thì đều là yêu xa hết tức là yêu ở ngoài quê ở Hà Tĩnh ờ. À. mối tình đầu tiên thì là chóng vánh thôi chưa được 6 tháng trong ừ. Ờ, lúc mà em đang học đại học mối tình thứ dạ. hai thì kéo dài được 4 năm ạ 4 ừ, năm mà lý do tại sao lại chia tay? Dạ tại vì môi trường sống và làm việc của hai người khác nhau quá Yêu xa quá hả? Dạ Ồ vậy đó hả? Rồi cái tình yêu ờ, mà chia tay 4 năm là cách đây bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ được 2 năm 2 năm ở không rồi đó phải không dạ hai năm mở cửa nhưng mà không ai vào <laughs> rồi còn bạn ơi bạn trai bên kia nói lớn lên cho bên đây nghe với em có mấy mối tình rồi tùng em nói thật là em chưa trải qua mối tình nào hết trời đất ơi 28 tuổi dạ. có lẽ do em nói là em là cái chỉ số ơ, quy á là rất là nhiều cao em nhiều cảm xúc tại sao chưa có mối tình nào dạ thì do chỉ số cảm xúc ơ quy mà thêm cái nhắc ghế của em nữa thì coi như là em không dám nói ra ví dụ như mà mình gặp người nào đó mình thích đi mình cũng không dám nói ừ. từ trước giờ em cũng có thấy nhiều bạn cũng được nhưng mà em muốn làm fan mà em không dám nói cho nên là Ui, luôn ta cái chỉ số EQ á là cảm xúc chỉ số đó cũng rất là quan trọng người ta gặp mặt nhau người ta cảm xúc thì nó có nhiều cái mối quan hệ nhiều cái giao tiếp rất là tốt với nhau nhưng tại sao em lại cái chỉ số EQ của em là bao nhiêu dạ 172 172 hả ừ cao rồi nhá vậy là dễ khóc lắm nè cảm xúc đúng không dạ vâng chỉ số quy của anh cũng cũng cũng gần gần bằng em á đôi khi nó hay nhưng mà được cái là do giải cho nên cũng tập được các kiểm soát cảm xúc của em chào em chị ừ. ồ như vậy là chưa có ừ, yêu ai luôn á hả dạ vâng nói chung là em cũng có tìm hiểu một bạn nhưng mà chưa phải là yêu tiền nhưng không hiểu nổi này không bỏ qua luôn thấy khó hiểu quá cho nên thôi bỏ qua luôn ôi tôi thấy em buồn quá ha em thấy có vẻ cái kiểu của em em cứ kiểu u buồn á em có, có em có cảm thấy mình buồn không dạ em ở vừa đi làm một mình cái em quen cái, cái kiểu này quá rồi cho nên là em cũng không cảm giác gì nhiều vậy hả ban ngày đi làm thì bình thường chỉ có ban đêm về đó thì ở mình cũng hơi buồn buồn tí rồi em có thích một cái mẫu hình lý tưởng nào cho nó đơn giản không thì con trai em cũng thích một bạn nữ xinh đẹp công việc ổn định nhưng em thì bình thường là bạn nữ ngoại hình hay là gì đó không quan trọng quan trọng chỉ cần biết là công dung ngôn hạnh cái cần bốn từ đó là đủ Thật cái đó cũng khó lắm nha công dung ngôn hạnh là hoàn hảo luôn rồi đó em em có hình dung trong đầu thích một nghệ sĩ nữ nào không dạ có ai dạ bên cạnh em nè chị hồng vân rồi hôm làm chị xúc động quá à. em hâm mộ chị từ nhỏ rồi chứ không phải tới giờ vậy á hả đúng không ngày xưa chị vân đẹp lắm luôn á ừ. bây giờ chỉ có hơi bự bự chút thôi <laughs> cái đó là bình thường rồi anh không sao ấy chết rồi người ta đẹp hơn chị luôn á em rồi sao dạ dạ đẹp thì tốt quá chị, chị tốt quá đúng không dạ còn em em thích cái cái cái cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào hình mẫu lý tưởng của em thì là không quá lùn là được thích người con trai đầu tóc gọn gàng không có tóc luôn ơi, được không bạn đây gọn quá gọn rồi đây gọn thiệt là gọn vừa gọn luôn không có tóc luôn dạ Nó dạ gọn, được mất không còn gọn được nữa luôn đó dạ được được tóc giống tóc lê tuấn anh ông đó nha không nói chuyện với ông tóc lê tuấn anh chồng hồng dân cũng gọn vậy còn gọn hơn nữa chào em gái dạ chào à, anh dễ thương dạ. xinh xắn ghê không xắn má lúc đồng tiền ừ. nữa ha à, tươi rất là tươi luôn sẽ giải mã được cái chữ số eq nha dạ ha. vâng bên đây bạn hơi buồn nhưng đẹp trai dạ. là phong độ phong trần đẹp trai ha. là em thích rồi ạ biết rồi ha rồi chúc em tự giải mã ha dạ em không thích điều gì đàn ông không hòa đồng á tức là hơi nhút nhát anh này nhút nhát thiệt đó thì để em giúp cho ảnh hòa đồng ừ. em dạ. đi với ai dạ hôm nay em đi với các anh chị đồng nghiệp ạ rồi mời nhà gái Xin chào, à, tôi tên là Đào. À, xin chào bà chương trình bạn muốn hẹn hò. Ch- xin chào à, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. À, xin chào tất cả quý vị khán giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì à, tôi xin đại diện à, nhà gái phát biểu đôi lời. À, tôi là bạn đồng nghiệp trong công ty với Thơ. Thì Thơ là một cô gái rất là dễ thương và luôn tạo cái cảm giác cho những người xung quanh cảm giác rất là ấm áp. Bạn luôn luôn là mỉm cười nên những người mà tiếp xúc với bạn cảm thấy rất là vui vẻ, mang cái năng lượng tích cực cho người khác. Còn về bạn Tùng thì uh, chào bạn Tùng uh, <laughs> mình cảm nhận là theo những Tùng chia sẻ và cái bề ngoài của Tùng thì Tùng là một người khá là hơi nhút nhát có lẽ là bạn là người sống à, nội tâm thì mình thấy Tùng có một cái điểm mà có lẽ là thích hợp với thơ đó là thơ thích một người thích chia sẻ thì Tùng lại là nó là người Tùng là người thích chia sẻ và giúp đỡ cho người khác thì mình nghĩ hai bạn có thể bổ sung với nhau thì thơ là một người cô, con gái vui vẻ có năng lượng tích cực thì có thể mang cái niềm vui đó đến cho tùng bởi vì cuộc sống của tùng bây giờ có lẽ là nó hơi hơi buồn một chút thì nếu như hai bạn có cơ hội đến với nhau thì mình nghĩ đây là một cái sự bổ sung rất là tuyệt vời và mình mong là sau cái buổi này thì các bạn có thể cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn nên là mình chúc hai bạn là sẽ có những cái à, cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn để tìm hiểu dạ yeah, dạ. cảm ơn ạ cảm ơn nhà gái nhà trai đi với ai Dạ em đi với bạn thân của em học cấp 2 Bạn thân hả? Ờ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả và chào bạn gái bên này thì Em là Duyên, là bạn thân của Tùng từ năm cấp 2 tới giờ Thì tính là tới giờ cũng được hơn chục năm rồi Tùng thì như Tùng nói á thì chỉ số IQ của Tùng nó hơi cao thì Tùng khá là nóng tính Tùng cần người con gái để khóa được cái cảm xúc IQ của mình đó một trong những lý do mà đến giờ mà Tùng vẫn chưa quan ai đó là tại vì cái vẻ ngoài của Tùng nó khiến cho người khác hơi hơi hơi e ngại về vẻ ngoài á nhưng mà thật ra là bên trong Tùng sống rất là đẹp luôn sống rất là trách nhiệm và nói chung là mọi thứ là em thấy ok hết còn về bạn gái bên này á thì um, bạn gái rất là xinh luôn thánh thiện và nhìn rất là nhẹ nhàng rất là phù hợp với cái tiêu chí mà Tùng Tùng đưa ra luôn đến với ngày hôm nay thì hai người đã có cái duyên rồi thì mình nghĩ là hai bạn nên trao nhau một cái cơ hội để có chữ duyên được trọn vẹn hơn cảm ơn thằng trai thằng gái hai bạn cũng đã à, nói chuyện qua cái hàng rào này và được nghe góp ý rồi mình cảm nhận đi mở rào ra mình nói chuyện nếu được chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau mở rào chào bạn tặng hoa tặng hoa ờ. lần đầu tiên tặng hoa cho một người đó à, lần đầu gặp mặt xin tặng một bó hoa dạ Giờ cảm ơn anh rồi đây em tặng luôn à, anh có thích uống cà phê không ạ à? à mình thì bình thường dạ để em ừ. gửi tặng in anh uh, cà phê thì hy vọng là anh sẽ không bị say cà phê say em là được rồi say em là được rồi ở dạ, ở trong này em có ba ký tờ giấy em có ghi một số câu về tình yêu anh có thể mở ra đọc cũng được ạ rồi dạ vâng, ok dạ đọc lớn là nghe cà phê thơm quá à đàn ông rất giống cà phê bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ à. hy vọng anh sẽ làm em mất ngủ cà phê thì phải đen như địa ngục đắng như tử thần và ngọt ngào tựa tình yêu ừ. Hay quá, bạn nữ này hơi bị lãng mạn đó nha Một ly cà phê ngon là phải vừa ngọt vừa đáng Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt vừa đáng Vừa ngọt ngào vừa đáng cay rồi, <laughs> rồi, dạ, dạ, dạ, Cảm ơn em Bây giờ mình trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau đi Em cảm nhận là bạn nữ thì cao, xinh xắn nói chuyện rất là dễ nghe còn anh thì em thấy là một người to cao đẹp trai à, <laughs> em có một thắc mắc là 27 năm qua anh chưa yêu ai hay là ý là anh chưa thích ai hay là sao ạ à? à, không mình cũng có cảm nắng ai đó nhưng mà thứ nhất là mình không dám nói thứ yeah. Dạ. hai là lúc đó mình cũng chưa có gì trong tay cho nên là mình cũng không có gì để mà lo cho người ta tin tưởng hết nên thôi mình dừng lại dạ. còn cái điều quan trọng nhất là do mình nhắc gái vậy thôi lần đầu tiên hẹn hò thì anh tính đưa em đi đâu ạ <clears throat> anh ở đây thì chỉ có biết đi làm rồi về nhà không có đi đâu hết địa điểm thì anh thua nhưng mà em cần đi đâu anh sẽ trả em đi đó bất dạ. cứ đâu dạ vậy là em em sẽ lựa chọn địa điểm đúng không em ở đâu anh phi châu tới đón <laughs> do anh là cũng sở thích là hay thích đi phượt dạ. rồi ân đi dạo trao lạc vặt này nọ đó nhưng mà do không có ai ấy cho nên là thói quen là đi làm xong về nhà ngủ nhưng mà nếu có bạn bè hay ai đó rủ đi là anh sẵn sàng đi dạ. nãy giờ em nói chuyện với cô gái này nè em có cảm cảm nhận điều gì cái chỉ số <laughs> IQ của em á nó có cảm xúc gì không dạ em quán gà là em không nhớ quán gà luôn hả <laughs> em định chừng nào lập gia đình em có thể hỏi cô gái đi dạ em thì nghiêng về truyền thống nên em cần phải tìm hiểu kỹ càng kỹ càng khoảng bao lâu nếu nhanh thì cũng phải nửa năm ừ. thì trong khoảng thời gian đó thì em có những gì em sẽ chia sẻ với bạn gái ừ. và bạn gái cũng cần chia sẻ với em để hai bên hiểu nhau hơn ừ ở công ty của em á, thì chỉ có mỗi mình em là còn đang à, độc thân thôi độc thân ừ. còn những người trong công ty em là ai cũng có cặp đôi hay là vợ chồng hết rồi ừ. vậy, à. mà, <laughs> vậy mà em không cảm xúc gì chứ hả em không thấy buồn hả dạ có em cũng đi hỏi nhiều lắm rồi đó nhưng mà người ta chỉ xong không vô à. bè với em <laughs> cả công ty chỉ luôn rồi đó hả dạ trời vậy để anh chỉ cho à, <laughs> sáng là anh uống ly cà phê đi rồi cái anh chỉ đi, đi gặp người đẹp thế nào ha cần làm gì nhớ nha Ờ. nhà anh ở quận bảy á đi ngang đâu muốn đi gặp người yêu trước thì gặp người yêu gặp anh trước vâng <laughs> uống ly cà phê thôi <laughs> dạ. rồi anh sẽ tư vấn cho em bảo đảm 3 tháng sau cô gái rụng tim Thôi bây giờ về đi nè Linh ơi Em người Hà Tĩnh đó phải không? Dạ Hát hay lắm nè Hát bài đi dạ. Để dạ. uh, tặng đứng lên cho bạn coi, coi có hợp lý không? Tặng cho Hai bạn đứng đi. lên kế bên nhau coi nào Đó hay Bạn gái cũng cao mà Đó ừ. Trời ơi Bạn à... gái sắp tưởng tượng của em Giống như thần đèn vậy ông ơi <laughs> Em xin hát tặng uh, hai MC khán giả và tặng anh bài ha một đoạn trong bài hát Cơn gió lạ. Anh bình tĩnh thưởng thức nha. Lặng yên căn gác, lặng yên vừng trăng. Lặng yên thơm ngát, môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên nô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ ừ. ngủ ngon anh nhé tình yêu của em và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn phải làm chi để hết buồn chỉ vì quá nhớ người một cảm giác rất trong vắng đến yêu của anh Đã dạ, xin hết rồi em nói cái gì đi anh hy vọng là người lý tưởng đối với em rồi được rồi đó trở về ghế đi các bạn tình yêu không cần gì màu mè cả chúng ta cần sự rung động của con tim cầu sự quan tâm chăm sóc với nhau thôi hãy để tay vào nút bấm có cần đếm không anh <laughs> thích thì cứ bấm không cần phải đếm chúng ta có ba tiếng đếm để quy định gì đó không cần gì mình hết không cần luôn đó nào nắm tay nhau anh nghĩ rằng à, thôi nắm tay nắm tay đây đi đây, đây, tình yêu mà có bắt tay nữa thôi để em em xem cho anh đúng rồi Vân có một cái cảm nhận đó là bạn này sẽ là cái người giải mã cho bạn này thì chắc chắn được còn gì nữa chuyện đó rất là rõ ràng trong ngày hôm nay không được không dạ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 tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he ngăn ngừa rụng tóc kích thích mọc tóc nhanh chắc khỏe và bóng mượt mắt he dùng tốt cho cả nam và nữ robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện dây cáp điện máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng an toàn cho sức khỏe nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Định Thành Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5 giúp trung hòa lượng axit dư thừa rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa, sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng định thành đảm bảo chất lượng đồng nhất giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn muốn hẹn hò hai đứa hạnh phúc nhé